thứ nhất là khóa ga khi nước cạn nồi thì cái tính năng này tôi đang thử nghiệm đây và thứ tính năng nữa là khóa ga khi tắt lửa thì như cái lúc ban clip ban đầu clip thì tôi cũng đã thử đó là thổi cho lửa tắt đi thì ờ, chỉ sau 5 đầy đến 7 giây thôi cảm biến ở phía sau đầu chia lửa này giống như cái đầu mỏ hàng đó nó nhận được cái nguồn nhiệt không cốt cháy lên nó nữa thì nó sẽ khóa ga lại và cuối cùng nó là sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam điển hình là gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn ha hai bữa thì một bình ga giá hơn 330 tôi sử dụng được hơn 2 tháng ở bếp nướng thì nó cũng rất là tiện lợi khi nướng các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào mâm hứng này để dầu mỡ có rơi xuống ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên cũng làm mềm được thực phẩm ta nướng nó không có bị khô nướng sẽ được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa vị nướng này với cái mặt trên bếp á nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra